chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Vision Hôm nay Kazu đến à, chùa Ba Thiên Phòng là Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh Khi dịch Corona, Thiên Thoán đến đây để dẫn người du lịch Nhật Bản Nhưng mà bây giờ là ngoài đến vào Việt Nam nên đã đến lâu rồi Khi vừa tới chùa này Kazu mới nhận ra là có một gian hàng nhỏ đặc biệt bánh kề giờ các dư chưa nghe bánh kề nữa em muốn ăn thử nha bánh kề quay mông ờ, à, mua bà luôn nào cái à trứng à trứng gà ô à trứng là ăn thế nào bỏ vô luôn ờ, ờ, ok ok, okay. okay. giống như là tắm tắm này à tắm tắm là ok khoai mông <laughs> oh. ngon ngon ngon mà gì ngon bơ miệng của tôi nha à. tại vì là hôm đi, ít khoai môn này hàng rất ngon này. và ăn được ở nhà rồi này đó nước này là của nước tương nữa em à đối với người nhật quân này ok tiếp theo là bánh hẹp hẹp tiếng nhật là nira là khi là một chữ nabe là lão một chữ thì chắc chắn có nhiều hệ cả nên nhiều người Nhật Bản ít hệ thơm rất thơm nè ngon là dạ, cuối cùng cứ sắm bây giờ mình nghĩ có con nhỏ hoặc là cơm nữa ừ. vì phức tạp lắm 凍嘅。哦。個頂係果凍嘅。Sau ờ. khi ăn um, bánh của sẵn thì thấy thái được ờ, biển nè, thái được biển Và hơn nữa sau khi ăn um, bánh hẹp thì thái được đắt nhỉ. Chắc chắn là phải ăn hai đoàn này là theo ca rơi à ít nhất là ok ờ... bản hè okay, cái ngon khi sống ở Nhật Bản thì ca rơi thường ăn hẹn nên có thể tiếp bây giờ rất ngon vì là nếu là bốn theo à, heo heo sai à, thì chỗ chỗ hàng giống như gyoza này ờ, nên có thể là về người Nhật Bản biết bán hẹ đây là một cái là mười nghìn yes. quá ừ, lần này là ca trứng gọi trứng em đóng tiền là 35 nghìn à. Bây giờ cả dân món cùng ăn ờ, thịt heo sảy Thịt khoa dư à Ngon nhất là bánh hẹ Thứ hai là khoai môn à. Ờ. Là siêu nói nè Bánh thứ sáng là bình thường Này, nhìn thấy ai đi Dẻo dẻo nè dạ, Dẻo dẻo dạ cái này là có quay mom nèm thấy là dính đấy đặt mò nghèo nghèo miền cuối cùng vừa buồn quá à muốn ăn thêm nè em bây giờ là mở cửa chùa này em đi coi nha それではsẽ đi